Anh thấy hai bạn xinh mà Bỏ khẩu trang một tí nhá Đây, không có ai đâu Bỏ một tí thôi, năn nỉ đấy, bỏ bỏ khẩu trang một tí thôi Xong em lại đeo vào luôn Đấy Đâu, em nhìn lên đây nào <laughs> Đây nha các bạn nhá Bạn gái cực là xinh luôn Một nét đẹp tự nhiên của người đồng bào Hơm Mông các bạn ạ Em, em gái nào Đấy xong em bỏ một tí thôi, xong lại đeo vào Đây Tuyệt vời chưa các bạn Một uh, sắc đẹp gọi nghiêng nước nghiêng trời mà người đồng bào ở trên này họ là có một cái nét đẹp tự nhiên đấy thì mình không biết phải nói như thế nào nữa chỉ biết gọi một câu là hết nước chấm <laughs> thôi em đeo vào đi đeo vào đi bởi vì là nó đông người thế này thì cũng nên đeo khẩu trang vào cho tránh ờ, tình hình dịch bệnh đúng không đúng. Ờ, hôm nay thì Sơn ờ, đang có mặt ở phiên chợ tình ờ, Phong Lưu các bạn ạ Chợ tình có còn gọi là chợ tình Khâu Vai ấy Thì ở đây ngày hôm nay thì người ta tổ chức chính cái buổi sáng và nói chung là cả ngày hôm nay Còn buổi tối thì mọi người sẽ kiểu như tổ chức văn nghệ các thứ ở trên khu hội trường sân khấu chính ở bên trên kia Nhưng ban ngày thì mọi người đang kiểu như ở dưới này đi chợ mọi thứ Các kiểu ở dưới này thì nó nói chung là cũng rất là đông vui nhộn nhịp Thế nhưng mà... À, bây giờ thì nó buổi trưa rồi nhưng mà anh em mình đến đây nó cũng hơi muộn một xíu thì chắc là mình sẽ đi ờ, để cố gắng để ghi lại những cái hình ảnh ở chơi đây ờ, có những cái gì hay về cái nét văn hóa của người đồng bào ờ, ở trên khu chợ tình này như thế nào thì mình sẽ cố gắng để ghi hết lại những hình ảnh để truyền tải đến kênh cho, cho các bạn xem nhé đấy có sai bản thì ga lăng rồi đấy tặng hết đi em ơi buổi này xinh đấy em ơi những ngày chợ phiên bình thường thì uh, ở những cái dãy cái khu vực này ấy, thì uh, người dân đồng bào để họ bán uh, chủ yếu là mặt hàng về rau củ quả các bạn ạ nhưng mà ngày hôm nay là thuộc ngày chợ tình thì cho nên là những cái mặt hàng về kiểu như là thiết yếu về thực phẩm các thứ thì nó nó không không không có mà chủ yếu là ở đây là người ta bán về những cái mặt hàng kiểu như là lưu niệm ấy các bạn ờ, ngày hôm nay thì ờ, cũng khá là đông ờ, các bạn trẻ à, thanh niên nam nữ đi uh, chơi cái uh, hội trợ tình này chủ yếu là các bạn trẻ thôi bạn ơi, mình đi đến khu vực uh, trong này thì uh, ngày chợ phiên bình thường ấy, thì uh, trong này người ta chủ yếu là bán những cái hàng uh, thực phẩm như là thịt lợn uh, các thứ ấy. Nhưng mà cái buổi chợ tình ngày hôm nay ấy, thì uh, ở đây thì người ta không bán uh, những hàng thực phẩm đấy nữa. Và khi đến đây thì mình uh, bắt gặp uh, uh, mấy ông kiểu mấy ông à, cũng là người à, địa phương dân địa phương đấy người à, đồng bào đây á thì mình thấy là mỗi ông là có một cái khen này rất hay bây giờ thì mình sẽ bảo các ông ấy thổi một bản nhạc của người đồng bào để cho mọi người nghe nhá à, ông thổi đi ừ, bắt đầu nhá vâng ông thổi đi ông thổi đi ừ. ông vừa thổi này là nó có tên gọi là gì? Có tên là đào sánh. À có có nghĩa là cái cái bản này là mình à, thường thổi vào những ngày lễ hả? Ờ. Những ngày lễ của người Mông à? Ờ. Dây tỏ chơi ngày Mông. À, tả thừa là bình thường. Rồi. Thế là thế tối nay thì các ông có lên à, trên kia để tham gia văn nghệ không? Có. À cũng có, cũng cũng thổi cái này luôn. Ờ. Thế à, thử ở đây, ngày mai à, tối nay nó lên chơi À, có nghĩa tối nay là các ông cũng lên để uh, thổi này và tham gia văn nghệ ờ vâng thì uh, có gì lại hẹn gặp lại các ông vào buổi tối nay nhá vâng rồi cảm ơn ông rất là nhiều bắt tay vâng. ông cái nào ờ vâng. xin nhờ nhá dạ, vâng, vâng. nhờ nhá <laughs> à, mình uh, và uh, Bắt đầu, ghi lại những cái uh, cái âm thanh của uh, những tiếng khen của người Mông ấy các bạn. Thì uh, đấy có hai ông uh, cũng uh, thổi những tiếng khen uh, rất là hay. Và chắc là tối nay thì uh, mọi người cũng tham gia những cái chương trình văn nghệ ở uh, trên khu trung tâm ờ, tổ chức cái lễ hội ờ, trợ tình đấy các bạn ở trên khâu vai đấy ờ. thì chắc là tối nay thì mình sẽ ghi thêm những cái hình ảnh ở trên đấy rồi cảm ơn hai ông nhá rồi vâng. các ông ngồi uống rượu đi nhá vâng. khi nghe được những cái tiếng khen của hai ông người đồng bào Hơ Mông các bạn ạ thì bây giờ thì uh, Sơn lại đi ra bên ngoài bên ngoài khu ngoài đường chính này để ghi lại những cái hình ảnh các bạn thanh niên nam nữ các bạn trẻ đang đi chơi phiên chợ ở đây khá là đông phiên chợ ngày hôm nay thì đông hơn những cái phiên uh, cái, cái chợ phiên uh, bình thường đông hơn rất là nhiều các bạn thanh niên đang đi uh, chơi chợ này đang chơi trò chơi là phi bóng này các bạn này Đấy. trông thì có vẻ là rất là dễ thôi nhưng mà cũng cũng cũng khá là khó đấy các bạn nhá À, bạn kia thấy phi rất là chuẩn đấy à, Khi bóng nhận gấu này các bạn này Phần thưởng sẽ là con gấu này bạn bạn này phi có vẻ kém à <laughs> bạn này phi phi có vẻ kém này ở trên này nó có những cái món xôi nó cũng khá là đặc biệt nhưng mà xôi này chỉ là xôi hai màu thôi các bạn nhé chứ không phải là xôi bảy màu mình thấy thì rất là thơm bởi vì đây là người ta nấu bằng à, kiểu nếp lương ấy các bạn thì cái món xôi này nó khá là thú vị ngon cái này thì ăn kèm với cả ruốc này các bạn này có thể ăn kèm với ruốc và muối lạc Đấy, và hành khô cũng như là các món xôi thông thường ấy thì nhưng mà nó cái đặc biệt là người trên này người ta nấu bằng nếp lương ấy thì nó rất là ngon khi Sơn đi lên đến khu vực trên này thì uh, <laughs> bây giờ là buổi trưa thì uh, Sơn có bắt gặp uh, một đôi bạn trẻ uh, Theo đôi bạn uh, trẻ này thì mình uh, cũng uh, vừa hỏi là hai bạn ấy cũng đi chơi cái phiên chợ tình đấy thì, uh, Anh chào hai bạn nhá thì, uh, Hai em là đang cũng đang yêu nhau thôi đúng không? uh, Thế là, là bạn uh, bạn trai là sinh năm bao nhiêu? À 2K, thế còn bạn bạn bạn gái? Em 23 À 2K3 à? Vâng Ờ, hai người thế là cũng ờ, có vẻ hợp tuổi đấy nhở Thế nhà các em có ở gần đây không? Dạ, nhà em ở gần đây À cũng, cũng gần đây thôi đúng không? Thế là đi chơi chợ tình này từ sáng à? Hay là ờ, mới đi thôi? Ờ, mới đi Mới đi thôi à? Thế thì buổi tối ở đây thì à, à, có đi, à, có nghĩa là mình có đi tâm sự hay là gì đó không? chắc không á thế nhưng mà sau cái buổi trợ tình này thì về chắc là hai người có thể là dẫn đến hôn nhân không cưới không chắc ờ, chưa cho ờ thông thông thường thì anh thấy là mọi người là cứ sau những cái buổi trợ tình này thì về cũng rất là nhiều những đôi uh, tiến đến là gọi là cưới ấy đúng không đúng. ờ nhưng mà em nghĩ là chắc chưa à thế à Ờ thế thế anh anh bây giờ anh hỏi riêng bạn gái một chút nhá. Thế uh, em uh, yêu bạn trai của mình uh, được thời gian lâu chưa? Hả? À, sao? Có gì đâu mà ngại. Có nghĩa là hai người yêu nhau lâu chưa? Anh thấy là hai người cũng khá là đẹp đôi ấy. Trong người liền. Hả? Chị bắt thả liền. <laughs> em em nói to hơn một xíu nào. <laughs> Yêu nhau được mấy năm rồi? Hai người yêu nhau được mấy năm rồi? Đâu có hai cháu. Được 15 rồi. Ờ hay là hay, hay là bạn bạn bạn bạn gái là có có nói được tiếng Kinh nói hết được tiếng Kinh không? À thế à. Ờ, bạn gái này thì <laughs> có vẻ là bạn ấy hơi ngại các bạn ạ. Thì uh, chắc là thôi mình uh, cũng sẽ ghi hình uh, đôi bạn trẻ này một chút như thế thôi. Còn bạn trai thì có vẻ là rất là hot girl. Bạn uh, nhìn có vẻ là rất là mạnh mẽ luôn. Nhưng bạn gái thì có vẻ hơi ngại một chút. Vâng, anh cảm ơn hai em nhé đã ờ, ghi được hình ảnh của các em trong cái buổi trợ tình câu ờ, vai này. Cảm ơn các em nhiều. Chúc cho hai em ờ, sẽ sớm dẫn đến tiến đến hôn nhân nhé và sẽ có con đàn trâu đống. Rồi cảm ơn hai em. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để tại bây giờ là Sơn đang à, có mặt ở một cái gian hàng à, của các bạn à, người đồng bào người ta bán về những cái tiêu và cái sáo các bạn Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. À, cho anh hỏi à, một xíu nhỉ, em tên là gì? Tên là Tú. Em Tú à? Vâng. Em Tú là sinh năm bao nhiêu nhỉ? Em sinh 208. À 2K8. Ôi, mọi người xem này, một bạn à, sinh năm 2K8 mà năm nay cũng rất là trẻ tuổi. Và bạn ấy à, thổi à, một bản nhạc à, cực là hay luôn. À, đúng là người đồng bào có rất là nhiều những cái nét à, văn hóa, những cái nét à, văn hóa đặc sắc và truyền thống từ à, thời cha ông để lại các bạn. Thì à, cái gian hàng này là hôm nay là của em bán đúng không? Đúng ạ. Thì em bán về những cái tiêu sáo các thứ đây à? Đúng rồi ạ. Thì cái này thì bán bình quân là bằng bao nhiêu tiền một cây em? Ừ, hai hai trăm gì đấy hai ừ. 200 đến ba trăm rưỡi tầm uh, à, 200 đến ba trăm rưỡi một cây đúng không cái này là nhà mình là tự làm luôn đấy à tự làm ạ à rồi ok thế em có biết thổi nhiều bản nhạc không em biết, em biết em biết thổi mấy bản Em có thể là ờ, thổi qua một bản nào nữa để cho uh, mọi khán giả, mọi người uh, được chiêm ngưỡng, được lắng nghe cái ca khúc của em uh, thổi trên cây tiêu, cây sáo này được không? À. cái bản uh, em vừa thổi vừa nãy thì uh, anh uh, nghe thấy rất là hay rồi rất hay tuyệt vời quá các bạn ạ thực sự là một bản nhạc rất hay cái bản em vừa thổi là có mang tên là gì nhỉ mía ở đảo à ok cảm ơn em nhá một uh, bạn trẻ rất là trẻ tuổi thôi nhưng mà bạn đấy uh, ờ, thổi những uh, tiếng tiêu tiếng nghe tuyệt vời luôn đấy mọi người uh, bây giờ thì uh, để mình xem nào có khi mình sẽ lựa chọn được một cây và cũng uh, mua về tập thổi đấy các bạn ạ mình sẽ lựa chọn cái cây nào dễ thổi em nhỉ cây nào nó ờ, dễ dễ dễ thổi một xíu ấy thì để anh à, cũng thực ra anh cũng rất là đam mê à, về những cái loại này em à, lựa chọn anh một cái cây cái này chị đấy em, em thử thổi qua cái xem nào cái nào nó dễ dễ thổi ấy cái này Cái này là chỉ chỉ ngậm vào đây là thổi thôi đúng không? Đúng rồi. Ngậm vào đây thổi thì là lốt thì nó vẫn có 6 lốt à? Có phải bịt lốt nào nữa không? Ừ. Đậu khi mà thổi thì các à, bản đấy. Cái này thì nó thổi về các bản gì? Bản bịt, Việt à, Bịt 7 lốt đúng không? Đúng rồi ờ, Cây này thì em đang bán bao nhiêu tiền? 200 nghìn 200 nghìn à? Vâng Ok, thì bây giờ anh à, sẽ mua một cây này cho em nhá Vâng ạ à, Bây giờ mình sẽ mua một... Uh... Cái này gọi là cây tiêu à? sáu mèo à, à 6 mèo ờ ờ sáu 6 mông sáu mèo sáu mông phải không đúng rồi ờ, cái này thổi nó có tốn hơi nào không nó tùy mình lúc mà mình biết rồi thì cũng gọi là bình thường còn chưa biết thì cũng, à, cũng hơi khó đấy ok bây giờ mình sẽ mua một cái sáu mèo sáu mông cho bạn này các bạn nhá à, các bạn ơi bây giờ thì uh, sơn lại đang uh, bắt gặp được uh, hai em gái rất là xinh nhà thì cũng gần đây thôi hai em đang đi uh, kiểu như là đi uh, tham gia cái phiên uh, ờ, chợ tình này thì uh, ôi em ơi chỗ này mát mình đứng lại nói chuyện một tí được không dạ. <laughs> bỏ khẩu trang một tí được không <laughs> bỏ khẩu trang nhìn theo như uh, mình quan sát thấy thì hai bạn gái rất là xinh mọi người ạ bạn gái rất là xinh em em em gái là em là hai k mấy nhỉ vâng em là hai k bảy hai k bảy á thế vâng. còn bạn bạn này hai k mấy hai k sáu hai k sáu vâng. hết lấy chồng chưa chưa Thế anh ờ, còn đi học hay nghỉ rồi? Nghỉ học rồi á? À? Bỏ khẩu trang một tí đi Anh chỉ bỏ một cái thôi Em bỏ bỏ một bên thôi rồi xong này lại đeo vào bình thường Để cho khán giả được chiêm ngưỡng cái uh, ờ, uh, ờ, nét đẹp của người đồng bào Hơ Mông uh, Mọi người vùng cao Em là người Mông đúng không? Vâng Người Mông, Mông Trắng à? Vâng ạ Người Mông Trắng đúng không? Vâng Đây bỏ một xíu này Đấy Bỏ nhẹ không sao đâu, bỏ xong em lại đeo lên Ngại Ờ, có gì đâu mà ngại em Có gì đâu mà ngại à, Mình ờ, quan sát thấy thì hai bạn ấy có vẻ là rất là xinh nhưng mà <laughs> lại hơi ngại Đang lăn nỉ hai bạn ấy uh, bỏ khẩu trang ra một tí Thế nhà các em là cũng ở gần đây thôi đúng không? Vâng ạ Thế là cách đây khoảng hai cây rồi à? Nhà cách đây khoảng hai cây số rồi à? Vâng. Ờ thế là có phải chị em không hay là bạn bè? Bạn bè thôi ạ Bạn bè thôi á? Vâng Thế uh, đi chơi chợ này từ sáng à? Vâng ạ Ờ, thế không mua được đồ gì làm uh, kỷ niệm à? Dạ không ạ Thế á? Mình vâng. chỉ đi chơi thôi Vâng Đi chơi thế uh, có người yêu chưa? Dạ chưa Chưa có người yêu á? Vâng ạ Thế thì tối nay mình phải đi bắt người yêu thôi Tối nay chắc không rảnh ạ Tối nay không rảnh đâu á? Vâng ạ. Thế nhưng mà bây giờ cả năm mới có một ngày hội ờ, vui như thế này thì ờ, ờ, mình tối mình đi tham gia ra để xem văn nghệ với mọi thứ. Rồi xem có anh nào thì yêu thôi chứ. Anh thấy hai bạn xinh mà. Bỏ khẩu trang một tí nhá. Đây, không có ai đâu. Bỏ một tí thôi, năn nỉ đấy, bỏ bỏ khẩu trang một tí thôi. Thế xong em lại đeo vào luôn. Đấy. Đâu, em nhìn lên đây nào. <laughs> Đây nha các bạn nhá. Bạn gái cực là xinh luôn Một nét đẹp tự nhiên của người đồng bào Hơm Mông các bạn ạ Em, em gái nào Đấy xong em vò một tí thôi em lại đeo vào Đây Tuyệt vời chưa các bạn Một uh, sắc đẹp gọi nghiêng nước nghiêng trời Mà người đồng bào ở trên này họ là có một cái nét đẹp uh, tự nhiên đấy Thì mình không biết phải nói như thế nào nữa Chỉ biết gọi một câu là hết nước chấm <laughs> Thôi em đeo vào đi, đeo vào đi bởi vì là nó đông người thế này thì cũng nên đeo khẩu trang vào cho tránh ờ, tình hình dịch bệnh đúng không? Đúng. Nhưng mà tối nay thì cố gắng là ờ, ờ, đi tham gia lễ hội với cả đi chơi lên tham gia văn nghệ các thứ chứ. Có đi không? Chắc tối nay không rảnh. Không rảnh nhá. Vâng. <laughs> ờ, thế hôm qua đã đi tham gia chưa? Chưa. Hôm chưa. Hôm, hôm qua cũng chưa đi à? Vâng ạ. Ờ. Thế uh, bây giờ chưa có người yêu mà mình đi chơi chợ tình này không có người yêu thì có buồn lắm đi chơi chợ tình này phải có người yêu chứ nếu chưa có người yêu thì ờ, tối mình đi tham gia đi văn nghệ đi để tìm người yêu thôi xem có anh nào bắt thì thì có đồng ý cho người ta bắt không không không <laughs> không á vâng. phải yêu mới cho bắt đúng không vâng. còn không yêu thì không cho bắt đúng không vâng ờ để tôi hai bây giờ hai em đang đi về đúng không vâng ờ rồi anh cảm ơn hai em rất nhiều nhá vâng ờ bye bye <laughs> chào, chào hai em Ui, được bảo trà gì nhỉ? Tốt lắm Thế còn làm gì đúng không? Cái quả nó mãi Còn làm gì chưa? Thank you không phải nhìn đường đi thôi để lùi ma quỷ theo một số bài thì có đồ được ba trong sức mạnh kỳ bí là một cảm giác về sự bất khả xâm phạm số hai tượng trưng là một cặp một đôi một con số hạnh phúc và điều hành thuận lợi cho những sự kiện như cưới hỏi

Thank you. sản văn hóa phi vật thể quốc gia của Hà Giang